yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn siết anh chặt hơn biết không em đoạn đường mà ta qua Hi, Xin chào mọi người, mình đã là Trường Linh Võ đến từ bustudio.vn à, Và hôm nay mình lấy cái laptop này nè Trước mặt các bạn và cái x Solo Micro B120 AKG à, và một cục livestream ha, mono vào iPhone thì à, cái laptop này mới vừa lấy cho khách thì khách muốn test thử và gửi cho khách nghe thì bây giờ mình sẽ hát một bài bỏ lỡ một người của Lê Bảo Bình thì à, khách cũng thích nghe nhạc của Lê Bảo Bình cho nên à, Linh hát luôn nha rồi đấy cài phần mềm xong đấy Linh vừa thu âm trên phần mềm và vừa thu âm bằng cái cục livestream vào điện thoại thì linh có thể để cái chữ ở dưới á để các bạn có thể đeo tai nghe vào nghe rõ được cái âm thanh mà mono với lại ct trên phần mềm như thế nào ha combo này thì các bạn có thể về à, cover giống linh nè up lên youtube nhưng mà mình không có nói gì intro hay là outro gì hết mở nhạc lên là hát thôi ok tâm trạng xíu nha đây là cũng đã lâu rồi mình không thấy nhau em giờ sao hạnh phúc đắm say không nào bên anh thì mưa bên em có nắng chưa bao nhiêu sự thừa chôn dấu kỷ niệm xưa dã như lúc này người ở bên anh tựa đầu gục ngã bình yên trong anh đến lạ yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn cô đơn siết anh chặt hơn biết không em đoạn đường mà ta qua nhiều lúc vô tâm đôi chân anh vội phá đã làm em phải buồn đã làm em phải đau anh xin lỗi em dần nơi đâu tay anh đây, sao em không sát anh đi cùng chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình cô gái anh từng yêu la la la la la la ở đây tune thì linh đã là hình như là 10 phải đúng rồi 10 nha các bạn nhá <laughs> này hát hết bài luôn thường thường là sẽ hát à, nửa bài thôi tại vì cái thời gian nó có hạn ha các bạn yên tâm cái dịch vụ cài đặt từ xa hoặc là bảo hành đầy đủ hết ha ok dạ nhưng lúc này người ở bên linh tựa đầu gục ngã bình yên trong đình đến lạ yêu em thật nhiều nhưng anh gặp phải đắng cay bao điều gió rét từng cơn Sao đang xiết anh chặt hơn biết không em Đoạn đường mà ta qua Nhiều lúc vô tâm Đôi chân anh vội phá Đã làm em phải buồn Đã làm em phải đau anh xin lỗi em dần nơi đâu tay anh đây Sao em không sát anh theo cùng Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng Và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình Sống như dù anh có sai hay anh hoặc đúng anh cũng vậy thôi ya yeah, ya yeah. uống, rượu vàng à <laughs> Yeah, yeah oh, oh. Tay anh đây Sao em không sát anh đi cùng Chẳng cần biết bên em sai hoặc đúng Và tìm đâu thấy hạnh phúc cho riêng mình sống như em con gái anh từng yêu giống như em cô gái linh từng yêu gì vậy đó à, thì à, cả cái laptop bộ này hát cover là ok rồi chỉ có một cái trong phòng kính ha không có tập âm nhiều các bạn có thể hát từ đầu đến cuối luôn thì tôi nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là mực hơn còn nếu các bạn nào mà sâu hơn thì các bạn có thể nghiên cứu những cái uh, login nó gọi là chỉnh phô lại cho các bạn để các bạn có thể chỉnh sửa sau đó các bạn sẽ xuất ra rồi các bạn có thể quay xong rồi các ghép lại thì như này linh là linh ăn miệng liền ha linh trực tiếp quay điện thoại và quay luôn cái máy này thì nó sẽ ghép vô như như nãy giờ các bạn nghe ok à, vậy là xong hẹn gặp lại linh sẽ hát những cái bài cover khác Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhớ follow và bấm chuông để có thể là theo dõi được kênh Bell Studio nha. Cảm ơn các bạn.